Xin chào quý vị và các bạn Hôm nay uh, tôi xin giới thiệu với các bạn uh, dòng xe tải Hyundai Panther 2 đời 2015 thùng đông lạnh uh, bản một lớp thùng cao Tôi là Tuyền Hyundai chuyên cung cấp các dòng xe tải Hyundai Panther 2 nhập khẩu hàng mà đã qua sử dụng nếu quý vị các bạn quan tâm đến dòng xe tải này thì vui lòng uh, đăng ký kênh của tôi để cập nhật những chiếc xe mới nhất của bãi hoặc gọi theo số điện thoại hotline là 0936 929 444 để được tư vấn và hỗ trợ quý vị các bạn nhé Đấy, tôi sẽ mở cánh cửa ra cho quý vị các bạn xem về nội thất bên trong của xe Đấy, đây là con à, D2015 thùng đông lạnh một lốc khẳng định với quý vị các bạn như vậy Đấy, con này thì à, chủ xe rất là giữ gìn căn bản là ông ấy à, tự lái nên là xe nó lúc nào cũng sạch sẽ và đẹp phần à, phần phần uh, à, tablo đồng hồ à, hiển thị vẫn nguyên bản không có độ điếc gì cả con này uh, 6 tiếng một lùi số lùi là số móc như các bạn nhé bên trên là camera hành trình vừa là kính chiếu hậu vừa là là cam hành trình luôn trần xe thì được uh, bọc bằng uh, ni lông vừa để chống bụi sạch sẽ này sang trọng như ờ, các bạn xem này. đây còn phần uh, đằng sau xe đằng sau đằng sau con này là cabin uh, kép quý vị các bạn nhé cabin kép à, xe rất sạch sẽ đẹp đẽ ghế da vẫn nguyên bản chưa độ đi cả ra cái ghế này rất, rất đẹp luôn không, cần phải ờ, độ làm gì cả quý vị các bạn thấy ờ, đẹp rất là đẹp luôn giờ 2015 xe vẫn đi sử dụng phần uh, cánh cửa cửa xe gioăng keo gioăng keo uh, cái gioăng cánh cửa thì nó vẫn là uh, nguyên bản này chưa có thay đổi gì do vậy á thì khi bị các bạn đóng ấy, thì nó rất là khít nó không bị nước vào mà đóng nhẹ nhàng nó vẫn ăn khớp với lại cánh cửa nó không như cái, cái bản lắp ráp đóng dần mạnh con này chỉ cần nó, nhẹ nhàng nó cũng tự ờ, khớp với lại ờ, thân xe thân cabin rồi gầm xe này đây là gầm xe tôi quay uh, chi tiết cho quý vị và các bạn à, ác quy vẫn là ắc quy của theo xe luôn đây là van sẵn ờ, của chống lạnh mỗi bên một cái góc mình ờ, đối diện có một cái van sẵn đây là ống xả cái phần này là ờ, phần tiêu âm xử lý khí xả của, của, của, của, của, nó giảm giảm giảm tiếng kêu tiêu âm à, gầm gầm bệ taxi vẫn nguyên bản luôn nói chung con à, con này thì à, khách mua à? thì quốc à vẫn khỏe áo quốc khỏe áo quốc vẫn vẫn nguyên Rồi, đây là phần động cơ của xe động cơ của xe này vẫn chưa dọn dẹp về đâu quý vị và các bạn nhé rồi các bạn xem này sau khi uh, mà ờ, thanh toán tức là sau khi mà đặt cọc mua xe thì ờ, quý vị sẽ được dọn dẹp lại sạch bóng như là lúc mà xe nó mới xuất xưởng ấy. Ờ, một lát nữa tôi sẽ nổ máy cho quý vị các bạn xem trước mắt thì cứ xem uh, lúc nó chưa nổ máy thì để mình xem các chi, chi tiết chi tiết máy uh, các khoan ốc a vẫn nguyên bản chưa có hề ờ, động đến cà lê bỏ lết gì cả ờ, và sau đây tôi sẽ nổ máy cho khi các bạn xem nhé ờ. Đó. đây là tiếng động cơ động cơ rất là êm luôn xe chạy êm ổn định này vẫn đang sử dụng bình thường nên là người khách đang không có việc với lại sai cái cái luồng hàng của họ lên là bây giờ họ lại bán lại cho chúng tôi xe chạy rất êm tiếng nổ động cơ rất êm do trợ lực lái nên là ác quy à, quên nhầm rồi nên là à, bảng cầu trì à, giờ chỉ đây là dầu trụ của tái máy phát à, các chị đã xem đừng chi tiết con ốc này cho quý vị các bạn xem cái phần cánh ờ, ờ, đứng từ bên ờ, bên khoang lái nhé khoang lái sẽ đó. À, được cái bên lái cái cửa bên bên lái sạch sẽ đẹp đẽ con này khẳng định với quý các bạn là tôi chưa dọn dẹp gì đâu nhé vẫn nguyên bản đấy. lấy từ chủ xe về ờ, rất là giữ dịp luôn giòn kèo đẹp luôn đồng hồ hiển thị đang ở vòng tua là 900 mình sẽ cho quý vị và các bạn xem số khung hay còn gọi số vin của máy này à, cái này được 2015 đây phần thùng xe đây thùng xe Đấy, nhìn từ phía sau ấy cánh cửa công khóa mở dạng công ấy, cái lơ tôi sẽ mở cánh cửa ấy, quý vị xem này bên trong xe này ờ, người ta chở chả nên là vẫn đẹp hàng nhẹ cánh cửa thùng dòng cánh cửa vẫn nguyên gioăng cánh cửa là bộ phận rất là quan trọng của cái thùng để nó giữ nhiệt lạnh nếu mà gioăng mà kém thì nó hay bị à, không không bám được vào với lại à, thành các cái cái, cái thành thùng ấy. Thì nó sẽ thoát nhiệt ra thì nó sẽ rất là tốn cái ờ, công suất của, của, của máy làm lạnh xoang cánh cửa sàn nó sàn ờ, inox gợp sóng 304 vẫn nguyên bản Đây, dàn dàn lạnh dàn lạnh của xe có cả ờ, rèm che cái cửa để lúc mà quý vị có mở mở cửa ra mở cửa vào thì nó có rèm thì nó hạn chế cái việc uh, nhiệt độ bên ngoài nó, nó, nó xâm nhập vào cái này nó thoát cái nhiệt lạnh ở trong thùng ra rất đẹp luôn nói chung là con này đẹp mỹ mãn Đó. À, sẽ cho quý vị xem xem ờ, uh, cầu số cầu số của xe nhé cầu số của xe sassy nó đây, phía bên lái và tôi quay ở phía bên uh, phụ đây, bên lái đây cái phần uh, bình dầu ạ đây, lọc nhiên liệu nhiên liệu thô đây phần bình nhiên liệu bình nhiên liệu của xe đây, quay sát xuống này gầm số xí chưa, xe vẫn uh, cầu số bẩn cơ bẩn khô xoang nói chung là nó không bị ảnh hưởng gì cả xe nó không có chảy dầu gì hết đâu nguyên bản vâng quý vị các bạn à, nếu mà theo dõi tiếp thì hãy đăng ký kênh của tôi nhé.